cầu liền cái dòng này các bạn có thể à, sử dụng để các bạn à, làm xe ba bánh bốn bánh xe ba bánh chở hàng cũng được cầu này thì có tim ốc của nó là hiện tại đang là <laughs> tim ốc từ con ốc này sang ốc kia là 7 và đo chéo là 10 phanh dầu có khóa chống trôi khóa cơ và khóa khóa dầu đều có hết các bạn nhé đấy rất là đẹp chân phanh dầu cho hai bánh sau này các bạn nào lên 4 bánh thì có thể đổi sang tổng dầu 4 nhé tổng dầu cho 4 bánh đây là chân phanh dầu có khóa ngoài ra thì đối với cái dòng cầu mét mốt ấy nó chỉ có trên mét mốt này thôi nhé thì nó có thêm một cái phanh gọi là phanh cơ đây này có nghĩa là khi các bạn là đỗ dừng các bạn có thể dùng cái phanh này các bạn dừng đỗ hoặc các bạn có thể khóa dầu trên cái dầu này cũng được khóa trên cái này thì nó an toàn nó sẽ đỡ bị à, à, mất dầu và nó trôi xe thứ hai nữa là khi các bạn là à, mất phanh dầu thì các bạn hoàn toàn có thể dùng cái phanh cơ để các bạn phanh được nó rất là an toàn nó rất là an toàn cầu mét mốt thì các bạn cứ tính toán khi các bạn lắp bánh thì nó sẽ tăng lên khoảng 10 cm nữa Một mét mốt mà lắp bánh thì nó lên một mét hai thì các bạn làm xem mét 2 là rất là đẹp củ phanh đôi nhé đây cái à, heo dầu của nó là heo dầu dành cho hai bánh đây nó có hai xi lanh này rất là an toàn đây một xi lanh hai xi lanh này Đấy, củ phanh của nó củ phanh to các bạn xem video thì à, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên Thế à, việc đăng ký kênh này sẽ giúp ích cho các bạn là dễ dàng xem lại những cái video các bạn đã xem à, và nhận được những cái thông báo khi có đăng sản phẩm mới lên. Ừ, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Mọi chi tiết à, mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955